Đầu tiên đó là một điện thoại Kết hợp với công nghệ chụp ảnh Âm nhạc Vi tính và email Và nay ngoạn mục hơn bao giờ hết Nokia N92 gói gọn cả công nghệ truyền hình di động trong tay bạn Hãy trải nghiệm sức mạnh tiên phong của Nokia N-Series